hiểu không nhiều khi đời một buồn buồn quá phá mà chơi vậy á mà cái uh, nó phá không được cái nó thua cái nó thôi vợ về kêu ăn cơm nghỉ mai chơi tiếp còn nếu mà nó phá mình được á thì vợ nó không kêu nó về <laughs> nó chơi nữa <laughs> à, xin chào mấy em đến với chương trình à, vlog game thủ đó. À, thì à, các em cũng thấy á, là anh Duy Nguyễn à, 3G là gì nhớ không quyền thoại stream g game đời mà thiếu gái là mất niềm vui mà gọi là thiếu game là mất đi hương vị cuộc đời vậy thì những cái loại game nào mà anh Duy Nguyễn từng chơi cờ tướng cờ vua cờ thú cờ gì cũng chơi hết đó game tốn tiền cũng có nữa mà game không tốn tiền cũng có nữa nhưng mà dạo gần đây á, thì anh chơi lại đế chế mà wow. tại vì anh muốn xây dựng đế chế THOL trường tồn theo thời gian bất tử cùng năm tháng nên là mới chơi là game đế chế nha thì à, tại sao anh thích chơi game đế chế anh sẽ nói trong cái vlog khác và mục đích anh chơi game đế chế là gì nhưng mà hôm nay anh sẽ nói à, chúng ta chơi game đế chế đó là chúng ta phải chơi bằng cái đầu đó chúng ta đánh một cái trận game đó thì chúng ta phải có được những cái kế hoạch cụ thể có được những cái chiến lược rõ ràng chúng ta phải hiểu được cái thế mạnh của từng quân cái thế yếu của từng quân đó chứ không phải là cắm đầu vô mẹ xây nhà xây thành lên đời đúng không thường thường các bạn sẽ tiếp cận game theo cái đó còn còn không anh sẽ tiếp cận game theo một cái hướng khác đó là từng trận đánh anh sẽ chọn một lối đánh một cách đánh một đạo quân chủ lực cách tấn công công thành như thế nào và ngày hôm nay anh sẽ đưa cho cái bước đầu tiên để hướng dẫn cho tụi em chơi game đế chế professional nhanh như Nguyễn nha nói chung thì anh ờ, chơi bào điểm cũng không có nhiều đâu mấy em chừng gần triệu điểm anh bào được chừng gần triệu điểm anh bào được nha còn mà thí dụ như mà anh chơi game mà anh quýnh mà khoảng chừng ờ, ba bốn năm chục ngàn điểm mà tự động nó, nó giả bộ thua đó nó chịu không nổi anh nghĩ chưa đủ trăm k nhưng mà cái game anh nói ở đây á, là chơi phiên bản ai nha trí tuệ nhân tạo nha ba chứ không có chơi phiên bản cùi cùi lên nó quýnh yếu xịu nó nó có quần nó nằm ở trong nhà không nó không có cái đó không chơi ạ à. nhưng mà AI của anh chơi á là AI 500 thằng 500 thằng là cái lớn nhất còn ví dụ tụi em tải những cái bản khác nó có 200 thằng thôi à mà bây giờ 200 thằng quýnh sao thua mấy em tưởng tượng đúng không 200 population đó tức là 200 thằng dân á thì quýnh sao thua nó dân nó không nó hết mẹ 120 rồi còn còn có 80 thằng cung thôi để đánh cái gì đó nhưng mà khi mà 500 thằng là nó khác liền em áp lực cực kỳ mà hai đạo quân nó dồn dồn dồn cho nó quýnh ác lắm rồi hôm nay sẽ nói là cách biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó nha đầu tiên là phải xác định được cái thế mạnh của quân địch để mình thủ đó và thế yếu của quân mình để là phòng tại vì nguyên tắc của anh là anh chơi thủ với em anh chơi thủ anh anh anh hiền hòa lắm anh không có thích giết người nha anh cũng thích đi đánh lộn nữa anh chỉ để đeo đài bắn cho nó hai bà đó thôi à đừng đâm đầu vô mấy em tự đâm đầu vô trời chút lên mở máy tính lên mấy em đó đầu tiên á mở game vô download game vô thì nhận định bây giờ cái này quan trọng nha tụi em phải coi nha không là tụi em chơi không được đáng chịu á thường thường á cái tụi nó chơi game bằng tay nó không chơi bằng não mấy em nó không hiểu gì trơn nó có biết cuốn bụp bụp lên ngựa paladin được không các mẹ cũng cấm đầu paladin hết không hiểu nói rồi vô giờ tụi em nhìn nha ví dụ nó đại quân đi quân gì cốc không biết thí dụ như quân mayan đi ok mayan là mòng mội á giờ đầu tiên mở vô cái bảng nè em chọn quân mayan thì phải chọn cái, cái vô một cái rừng giống như thư mục vậy đó vô cái ô mà nó giống như thư mục vậy đó mấy em rồi xong rồi em lít vô một cái nó nó ra được thông điệp của từng quân thông điệp của từng quân nha rồi vậy mayan vô nè đọc sơ sơ coi nó bắt đầu với một với một nông dân đó là biết thằng nông dân này đông rồi nó được sẽ được năm thằng nông dân rồi resort nè resort là tài nguyên á là vàng là đá đó anh em là vàng là đá là gỗ đó, đó nó sẽ được kéo dài nó sẽ có nhiều hơn 15 tức là khi mà anh chơi cái quân này vô á là phải hiểu rằng à thằng này tài nguyên nhiều nè vậy thì cái tài nguyên nhiều mình dùng để làm cái gì và mình bảo vệ tài nguyên của mình như thế nào đó để ờ, ngăn chặn mấy thằng đỏ nó qua nó cấp tài nguyên đó là vấn đề mấy thằng bay chơi yếu quá nó qua nó cấp mẹ hết tài nguyên tới hồi tới đời con đời cháu mình trả còn gì để mà xúc cả <laughs> hiểu chưa mình quýnh game nó phải tính chất giai đoạn trường kỳ giai đoạn nào mình thủ cho nó cứng giai đoạn nào khi mình mạnh mẽ rồi á thì mình à, đánh có nhiều cách mình mình mình mình mình bào cho nó bơ, yếu bớt xong mình qua mình bập còn hoặc là tụi em cứ cắm đầu cắm đầu cổ đầu chai vô mẹ đập từ lưa hộp dưa hết chứ chết quân thôi trả được cái gì cả thì tụi em là cái thằng điều hành game ngu ngốc đúng chưa tại vì trong tay của em vòng đạo quân em đi em nướng quân chết mẹ hết quân rồi đâu được đúng không mình đánh trận là phải thắng thắng là phải hay điểm phải cao nó điểm cao nó mới định tất cả còn tự nhiên mà chơi game gì giết ba ba ngàn thằng giặc chết mười ngàn rồi ơi trời rồi cái thứ hai này anh nhìn nè Archer là Archer là thằng bắn cung nha à, thằng bắn cung nè nó được giảm giá vậy suy ra cái quân này là cung rất mạnh em hiểu chưa tức là cái quân này là cung rất mạnh nó tại vì nó, đầu tiên nó tóm tắt cái quân này cho mình hiểu rồi là cái quân này cung rất mạnh tội cung mà giảm giá tới ba phần trăm đời 4 luôn em là cung rất mạnh nha là ừ. lập tức mà chơi cung cho anh có nhiều tiền chơi cung chơi cung chơi cung hết là bao ăn đó rồi tiếp tục nè ở dưới nó có bonus nè mấy em nó có bonus dàn cung nữa này thấy không đó tiếp tục này rồi xong nè rồi cung cộng từ lưa hộp dưa nè nhìn nè đúng không thằng crossbowman nữa nè thằng crossbowman hình như là phóng giáo hay gì á ủa lộn lộn anh lộn mấy em crossbowman làm bắn cung còn thằng kim kim kim gì à, thằng à, thằng skier gì đó mới là thằng phóng giáo anh ít chơi phóng giáo lắm phóng giáo mà không đạt đó thằng đạt nó chơi game nha thằng đạt media đó em nó chơi game bà mẹ nó ngu gì đó nó chơi phóng giáo không à nó chơi phóng giáo mà nó cốc cần biết là phóng giáo nó mạnh hay không mạnh nữa nó mới có những thằng phóng giáo méo nâng cấp mà nó không chơi được nữa chả nó làm gì đó em thích nó phóng chọt chọt chọt em thích phóng giáo quýnh không lại nông dân nữa tin không em tin rằng phóng giáo bị nông dân muốn chết chưa trời ơi nè rồi tiếp tục đọc nè không nè nó nó có quân đại bàng nè ý gồ nè mấy em ý gồ nè Eagle Warrior nè Eagle Warrior cộng 40 máu đó vậy là mình hiểu cách đúng quân này chưa bây giờ á trong một trận đánh game á thì nó phải có cung thủ nó phải có bộ binh nó phải xe công thành nó khỏi bàn cãi đúng không thì mình muốn mình muốn công người ta phải công vậy đó vậy thì bây giờ em nhìn vô thằng cung thủ này rất là mạnh nên em phải tập trung tiền em mua cung em xây nhà cung em nâng cấp cung em nâng cấp giáp cung luôn hiểu chưa để cho cung nó mạnh lên rồi sau đó đó mình chơi tiếp tới đến đại bàn lính đại bàng của thằng Maya đó lính đại bàng của nó được cộng 40 máu mày cộng máu như con ngựa luôn cái gì nữa đúng không cộng máu như con ngựa luôn để coi lính này nhiều lính này 60 máu 60 máu mà cộng thêm 40 máu nữa mày ra 100 máu bằng con uh, gần bằng con ngựa cỏ rồi đó vậy lính là rất là mạnh vậy chỉ cần hai cái đạo thôi là quýnh là cái gì là gì thống nhất giang hồ rồi mấy em <laughs> rồi nhìn tiếp cái team bonus của này là war war nó trừ cho 50 phần trăm giảm giá đó war là cái thành đó ba Wow là cái thành này ít ai chơi thành lắm chơi chơi thành nó men nha chơi thành nó men anh anh cũng chả chơi thành rồi vậy là cái bảng tổng quát nó vậy rồi nhìn sơ sơ qua nhìn sơ sơ qua cái bảng bên trái mình kéo từng nấc từng nấc mình coi nhà cung nó có gì mạnh con ngựa là bỏ rồi con ngựa là bỏ rồi tại vì ngựa nó là thuộc dạng là cái cái này nó mỏi em nó không biết chơi ngựa thiệt mà cái bộ tộc mà nó không biết chơi ngựa đó vậy thì chỉ cung thôi nhìn sơ sơ coi vậy thì hồi nãy nói cái gì nó còn thiếu gì cái castle bây giờ em phải quan tâm nè cái nhà castle nó với cái nhà mà cái nhà mà mà mà mà shop á shop là cái nhà để tạo đào tạo ra là những cái xe mà đục thành á và những cái máy bắn đá đó nó mạnh hay không mạnh tại vì mình quýnh nhà mình quýnh thành mình phải cần cái đó nữa quýnh thành là phải cần cái đó không có đó lính nó chém như nào mà đụng thành đó vậy nhìn qua nè đù lâu đài này full hết luôn quá dữ lâu đài này full hết luôn em nhìn lâu đài nè bây giờ á cái lâu đài là cái mà chúng ta cản lính đúng không thì cái lâu đài nó mạnh hay chưa cái lâu đài có mạnh hay chưa nhìn vô cái bảng lâu đài thằng lâu đài nó có hình con chốt không hình chốt không hình chốt là hình nó giống như con chốt con cà vua đó bây giờ tao không biết kêu nó cái gì kêu con chốt đi hót đinh gì đó hót đinh gì nó cãi bà đi tụi bay bảo đảm toàn học ngu không có chơi game tiếng anh cho nó nhiều đúng không nhìn hình đi trời đất ơi anh Di dạy game hay lắm em mấy đứa con nít nhỏ, nhỏ, nhỏ chơi được luôn em mà tin không có đứa mà học lớp 1 chơi game rồi đó thấy ghê chưa đồ lợi hại lắm ba nó vậy nhìn nhìn hình chốt trong cái lâu đài em tìm cho anh hình chốt anh chốt mà nó có đó anh chốt không bị gạch chéo á là ăn chốt đó nó cộng được gì biết cộng hai phần trăm máu đúng hai phần trăm máu của đài lớn lắm ba một cái lâu đài thường á lâu đài cùi nó sẽ là bốn ngàn tám lâu đài vip là bảy ngàn mấy thêm hai phần trăm máu nó lợi hại lắm nên cái quân này lâu đài rất là mạnh mà quân lâu đài mạnh á thì mình thủ theo kiểu lâu đài mạnh mà lâu đài yếu thủ theo kiểu lâu đài yếu nha cái đó là chương sau đi bây giờ mình phân tích thôi nói chung lâu đài này khá mạnh rồi xong qua nhìn tới cái nhà workshop nhìn tới cái nhà workshop đó thì workshop thằng này cũng thuộc dạng bình thường không mạnh lắm tại sao tại sao nói bình thường cái workshop thằng này nó không mạnh về tấn công nó không mạnh lắm về tấn công nhưng nó mạnh về phòng thủ vậy anh ví dụ tại sao cái lâu đài cần phải hiểu như vậy tại vì mà em hiểu lâu đài vậy em bố trí lâu đài rất là nhanh thí dụ như lâu đài yếu phải bốn lâu đài bốn lô đài thì một lô đài 650 đá thì bốn lô đài hết nhiêu đá nhân cho dùm anh cái quên rồi mấy em đúng không còn bây giờ lâu đài em mạnh á thì em chỉ cần hai lâu đài thôi hoặc là ba lâu đài thôi thì cái ý nghĩa là khi mà em chơi này đợi ba nó qua nó bữa em đúng không nếu mà lâu đài em yếu á nó bữa cái là rụng liền là em phải tập trung lính để em lấy đá cho nó nhiều vô để em xây hai cái lâu đài kịp lúc nó qua nó bữa thủ mới được còn nếu mà bây giờ á, mà lâu đài cứng á, em thủ một cái thôi nó qua mấy ngựa nó chặt nó chết chưa bóc khói nữa <laughs> nó lợi hại đó đó thì giờ lâu đài ờ, chính ờ, cứng em nhìn nè nhìn vô cái nhà university tức là nhà đại học á nhà tức là nhà trường học đó thì em nhìn cái cục gạch cái cục gạch nó mà có một cái là phải nâng cấp cục gạch lên cho cho lâu đài xây bằng gạch còn không có nâng cấp thì lâu đài nó xây bằng bùn hiểu không đó xong rồi cái lên đời 4 ở dưới cục gạch nó có một cái nhìn nó nhìn nó như cung điện vậy đó không biết kêu bằng gì nữa nó nó kêu aperture đó mấy em nó nhưng mà nhìn nó như cung điện vậy đó rồi thôi em ờ, nâng cấp vô một cái nữa là nếu mà một cái đạo quân nào đó mà nó có cả cục gạch và có cả ăn cung điện này nữa nè là đạo quân lâu đài rất mạnh là quýnh là yên tâm ngủ luôn rồi đó xe đục nó qua kệ mẹ nó xe đục nó qua kệ mẹ nó không sợ không có lâu đài mà không có đài xe đục nó qua nó bứng cái chết cho con hiểu chưa để là lâu đài này yên tâm ok nhìn biết như vậy rồi tại sao anh nói mà cái à, cái shop hồi nãy tấn công không mạnh là tại vì anh thấy cái chỗ cái cục gạch á cái cục gạch mà bị rớt rớt rớt, rớt á cục gạch mà liền á là lâu đài mạnh nha còn cục gạch mà rớt rớt rớt rớt rớt, rớt á là cái đó đó là nó thể hiện khả năng tấn công của cái xe đục thành đúng không khi mà em em lít vô cái đó mà nâng cấp được đó thì cái xe đục thành của em nó rộng chừng 4 búa là là là sập cái thành anh ví dụ vậy còn nếu mà nó không có đó nó chỉ phải rộng tới 6 búa đó để mình tính là để công cái lâu đài đó cần mấy búa đúng không đúng không để mình tính chứ rồi bây giờ tôi công lâu đài đó tôi chỉ cần hai xe đục thành thôi đục lũng rồi còn nếu mà xe đục thành tôi ngu quá tôi phải tốn ba bốn xe lên thì lúc đó là mình tính bởi vậy game là phải tính toán nó mới thể hiện được cái cái trình độ của người quản trị từ từ cái trình độ người quản trị nó mới lên cái điểm đúng không có thằng nó quýnh ầm ầm là không lên điểm thiệt luôn á nghe chơi vào điểm đi thằng nào chơi bảy tám chục ngàn điểm cho này nói chuyện nè <laughs> còn rồi đừng đủ hai thằng quýnh lộn hai thằng quýnh lộn là thủ đoạn rồi hai thằng quýnh lộn là điểm đàn rồi chứ hai thằng quýnh lộn rồi nó không có nó không có tuân thủ vào những gì anh nói phải không nhiều khi đời một buồn buồn quá phá mà chơi vậy á xong cái xong rồi cái ờ, nó phá không được cái nó thua cái nó thôi vợ về kêu ăn cơm nghỉ mai chơi tiếp vậy đó mấy em còn nếu mà nó phá mình được á thì vợ nó không kêu nó về nó chơi mình nữa <laughs> tất nhiên đây là anh chỉ phân tích cái thế mạnh thế yếu thôi chứ anh không nói ý nghĩa của từng cái nâng cấp nó dài quá nó anh không nói ý nghĩa của từng nâng cấp mà anh sẽ đi trong những cái vlog khác những video khác anh nói về ý nghĩa của từng nâng cấp rồi cái nhà tiếp theo rất là quan trọng mà tụi em phải nhìn đó là nhà lò rèn cái nhà lò rèn là cái nhà mà quan trọng nhất để lên đời á tụi em à, tụi em muốn lên đời ba đó thì tụi em phải có nhà lò rèn với nhà chợ nha tất nhiên ở đây nó có hai loại đế chế đế chế một đế chế hai khác nhau nha khác nhau về phím tắt nó khác nhau về này về kia anh định chơi đế chế hai đó thì bây giờ á cái nhà lò rèn đó là cái nhà nó thể hiện tất cả nó là vừa tấn công mà vừa phòng thủ đạo quân của em nó mạnh hay nó yếu đó phụ thuộc vào cái nhà lò rèn này nữa nè bây giờ anh nhìn nhánh cung nhánh cung và nhánh chém đó bây giờ á ví dụ như may ra đi em nhìn thấy nhánh cung rất là mạnh không có con nào bị gạch chéo hết đúng không mũi tên được nâng cấp 3 mũi tên luôn đó rồi lâu đài được tấn công mà được, được, được, được nâng cấp 3 mức luôn còn chém chém thì cũng rất là mạnh luôn chém được nâng cấp full hết mà chỉ có ngựa là bỏ thôi tại cái quân này nó không chơi ngựa vậy suy ra cái đạo quân này tấn công là rất là mạnh nha mấy em cái đạo quân này tấn công là rất là mạnh à, chứ không phải giỡn đâu nên mấy em đừng có coi thường mấy thằng mội ủa mới thấy có ba thằng mội thôi lại coi thường đi nó đập cho sao mà lờ hỏi không tin hỏi con đạt nó bị lần rồi đó nó chơi quân hên mấy em nó để nguyên bầy ngựa đó tưởng nó oai lắm cái anh chơi quân ajax attack á cái anh đem bầy mội của anh ra nó nhìn nhỏ xíu à nó trời đất ơi anh đem mấy mội đi ra chơi em hả cái hồi tao quýnh bảo đảm mày nó nó, nó thua luôn tao để một cái một nguyên bầy ngựa nó chịu không nổi trời đất ơi mội tao mội xịn đó ba nãy giờ là anh nói về quân sự tụi em đang nghiên cứu về khả năng quân sự của một đạo quân nó mạnh hay yếu tấn công cái nào mạnh cái nào không mạnh đúng không bây giờ nói qua về kinh tế kinh tế rất là quan trọng luôn kinh tế mày không có mày không có tiền lấy đâu ra mày mua quân đúng không vậy thì bây giờ kinh tế nè em nhìn sơ vô cái đạo quân của mày giam em thấy kinh tế kinh tế nó có hai loại kinh tế công nghiệp và nông nghiệp mấy em đồng ý anh không công nghiệp và nông nghiệp công nghiệp gồm có công nghiệp khai khoáng công nghiệp luyện kim công nghiệp quá chất thì ở trong game đế chế nó quy ra làm công nghiệp khai thác mỏ vàng và mỏ đá thì em nhìn qua nè cái lò rèn cái lò rèn nó có hai lò mỏ luôn thì ở cái thằng quân Mayan này nó sẽ được nâng, cấp được có ba ba cái à cái mỏ vàng nó bị gạch rồi vậy suy ra thằng này khai vàng khai thác vàng chậm hơn khai thác đá vậy thì tụi em muốn cai ít vàng nhưng với thằng tự động á tụi em phải cho nông dân nó đào vàng nhiều hơn mà hồi nãy em nhớ anh lúc đầu anh nói gì không cái resort của thằng này được cộng thêm 15% mà nó đã khai thác yếu hơn nữa thì ví dụ như bình thường em cho 10 thằng đào vàng thì em phải cho này 14 thằng để cho nó đào cho nó kịp chứ không tự động nó qua giành hết em hiểu không tại vàng là cái rất là quý vàng là cái rất là quý đá vàng rất quý gỗ thì thường thường thôi gỗ nó quan trọng mà không quý nha còn đá vàng rất quý cuối cuối game á thằng nào mà còn vàng đó mới ăn được rồi tiếp tục nhìn qua củi thờ má thằng này củi đẹp nè thằng này chặt cây ghê chặt cây nâng cấp tới cái cưa bự luôn đó vì thằng này chặt là cưa cây ok rồi rồi qua tới nông nghiệp nông nghiệp là cái nhà miêu đó mấy em cái nhà miêu là nhà form đó nó nhà nông nghiệp thì em nhìn nó nâng cấp tới vòng tròn luôn nó nâng cấp tới vòng tròn là nó mạnh rồi vậy thì từ đó mình kết luận cái đạo quân Mayan này là đạo quân khá là mạnh mạnh về kinh tế đó mạnh về quân đội luôn vậy là đạo quân này rất dễ đánh vậy thí dụ như nếu là anh á thì anh đầu tiên anh tập trung xây dựng kinh tế thằng này ăn hết tài nguyên chiếm cứ hết những bãi tài nguyên để đó lâu đài mạnh anh cho thủ đúng không anh tích trữ lương thực dần dần anh mua quân anh mua quân xịn thôi anh không mua quân anh không mua quân phóng giáo đâu <laughs> đó anh sẽ chơi quân cung đó anh chơi quân cung mà quân cung ở đây nó có hai loại cung một cung lâu đài hai là nhà cung mua quân cung nào cũng được nhưng mà anh thích thì quốc cung lâu đài hơn nó chạy như mọi vậy đó em tại vì game là văn hóa mấy em đồng ý anh không mình đang chơi quân này mai giam thì mình kiếm bằng nào nó mồi mồi chút còn cái quân mà nhà cung thì quân nào cũng dùng đấy nhìn không có mồi đúng không nó nên chơi quân là là là là là, là anh chơi quân trong nhà nhà lâu đài á nó ra quân này nó bắn trọt trọt trọt trọt trọt trọt, bảo đảm em quất đội đạo quân mà cung nhiều rất khó chịu chừng năm chục cung đứng thôi ngựa khỏi vô luôn Paladin đúng không thằng nào tự hào Paladin Paladin đông thì ok chứ Paladin một hai ba con ngựa nó chạy chưa tới thằng cung bị cung bắn chết ngắt nó nó đạo quân này rất là mạnh nha mấy em ủ đó đi rồi về công thành công bằng cái gì nè nhìn nè xe công thành nó có hai loại công chính một là xe xe xe, xe đục thành hai là xe bắn đá 16 á mà xe bắn đá 16 thì quân nào cũng có rồi đó không nói còn xe đục thành thằng này cũng rất là mạnh xe đục thành nó rất là mạnh nhưng mà nhược điểm xe đục thành chạy rất là chậm nó chạy rất là chậm hiểu không nó dễ bị ngựa nó dễ bị ngựa paladin đánh đánh thì anh sẽ công thành quân này bằng xe đục thành hoặc là anh cung bằng xe bằng máy bắn đá 16 đúng không cung thủ đứng vòng ngoài tiêu diệt sinh lực địch sau khi sinh lực địch yếu rồi thả mấy thả mấy cái con mà mà con đại bàng nó tràn vô trong cứ điểm của đối phương chặt nông dân chết từ đó nó đầu hàng đầu tiên mình phân phân tích cái đạo quân mà nó mạnh gì nó yếu gì đây là cái chung cái chiến lược để mình đưa ra cái phương hướng để mình chơi cái quân này mình set up làm sao còn cái phần còn lại là cái môi trường cái môi trường là cái map á cái map nó làm sao để mình bài binh bố trận sao nó lợi dụng địa hình địa thế bố trí lâu đài castle cung thủ này nọ như thế nào đúng không có chơi đường thủy hay không chơi đường thủy tất nhiên mấy thằng mọi đường thủy nó không mạnh đường thủy nó không mạnh đường thọ đường thủy của mấy thằng mọi á cho nó thiên về thủ nó không công được nha thì qua đây mình coi thuyền mạnh hay không chắc chắn là thuyền không mạnh còn nhà chợ này cũng rất là tốt nha nhà chợ này cũng ok á nhà chợ nhà chợ là nhà buôn tiền á thuyền này thì thuyền canon chả có nó chỉ có thuyền thuyền nổ thuyền thuyền thuyền tự tử thôi thuyền tự tử với thuyền lửa với uh, thuyền uh, xăm với đao nó kêu là gala cái gì uh, galeon đó galeon đó thuyền thuyền thuyền sầm sầm xí đú thì nó ghét lắm thì nó bắn đồ rối rối rối trời rối đất hết trả được khỉ gì hết rồi thôi thì anh chỉ nói sơ sơ thôi cái cách mà mình tiếp cận trong game đế chế thì đầu tiên cái việc tụi em làm là gì các tụi em hiểu từng đạo quân tại vì nó có nhiều quân lắm tụi em hiểu từng đạo quân rồi cách chơi như thế nào cách chơi như thế nào chơi sao cho hay á thì anh sẽ làm trong những video tiếp theo đó tụi em à, rảnh rỗi làm gì đúng không quay tay cho nó mỏi đúng không đi ra ngoài massage cho nó tốn tiền thì bây giờ tụi em cứ tới bbt tập gym muốn súp cho nó khỏe rồi tối về luyện não bằng game đế chế coi livestream bên như nguyễn xong cuộc đời đúng không em cứ luyện ra tặng 30 phút thôi giải trí nhầm nhỏ vậy trận ba chục bốn chục được rồi nó quýnh thua thì vô mét anh như nguyễn chỉ chiêu cho nó còn quýnh ăn thôi nó chơi game vừa vừa thôi chơi với một há địch là được rồi hiểu không rồi bye bye các em các em cảm ơn các em đã theo dõi